Anh Anh đừng gửi xa em có được không Làm sao em sống Thì yêu anh được chứ Sao cô không chết đi cho rảnh nợ Hả Thôi được rồi Em sẽ không về anh nữa Là được như vậy Tạm biệt anh đi khi em chưa trọn về được lời hứa đó một lời hứa sẽ mãi bên anh không xa rời một lời hứa sẽ mãi bên anh nên muôn đời mà giờ đây một vòng tay người ta ôm anh từ phía sau vị trí em đã từ rất lâu trong lòng anh đó người bước đi cùng ai Có phải em làm sai thay tên con đường dài rồi anh bước đi không ngoảnh lại em sẽ biến mất tới nơi mà anh không tìm thấy chấm dứt tất cả từ bỏ cuộc sống vì chính anh nở buông đôi tay em ra đi mất một cơn và rồi lại giả đòn ngó lên Vụ tính đoan thiệt hại sao cứ làm thinh thế thôi Nếu còn giận xin em hãy nói để cho tim anh bớt nhói Lời xin lỗi vẫn còn đây, vẫn còn đây sao không nghe thấy cô lay cách mấy vẫn không đồng đầy Mà dù em vẫn ở trong vòng tay em đâu nào hay em đâu nào biết Em nở từ việc ra đi cho má anh cay em bơ hoa tiếc và lại cứ việc ra mi Nói đi em nói đi phải làm sao để em tha thứ Để ta sẽ lại được như trước sẽ không ao ước và giá như Thời gian kia được quay trở lại sẽ đưa mọi thứ về cái lúc bắt đầu Về ngay cái nơi ta chưa gặp nhau nỗi đâu sẽ không thể cắt dấu Giờ tìm đâu biết tìm đâu linh hồn phòng để trả về thể xác của người con gái tình yêu anh nhất nhưng anh đã vứt cho bể nát đã nợ ghen đã buông tay đã hất độ đã vô tình giờ còn lại anh cô đơn cùng ký ức đã vô hình em ra đi bao làm sao đây định mệnh đợi khác Bước trong đêm tối một mình em bước vô lại lối với bộ đồ trắng Tiếng gọi cái tình yêu kia chẳng thể thành đôi Xa anh là điều em không thể làm được Vì em biết sẽ không có ai yêu anh nhiều hơn em lúc trước Họ sẽ không biết cách quan tâm như em đã từng quan tâm anh Vì chỉ có em mới hiểu rõ anh thế nên xa anh sao em đành Giờ nghĩ lại thì không còn ai trong vòng tay và vai bên cạnh khi đêm về có đó một góc với sự cô đơn luôn bên anh đâu còn ai quan tâm chăm sóc và sợ bên anh những khi anh cần khi anh sốt ai sẽ lo ai sẽ nuông chiều khi anh giận anh chỉ hận chỉ cả bản thân tại sao lại vô tâm đến thế đã đánh mất hạnh phúc thật sự rồi giờ lại chìm trong u mê luôn hối tiếc và trách thân đôi khi lại suy tư khi rảnh rồi lại nhói rồi lại đau rồi lại thất thần trước gì anh à. em ra đi với anh Anh làm lại sai có được không? Làm sao không?